Dạ, dạ dạ xin chào đại chúng hôm nay chúng ta sẽ ờ, quay lại để mà giải quyết mấy câu hỏi mấy câu hỏi bài tập á ờ, rất là thú vị khi thấy bà con ờ, có những cái ý tưởng đặc biệt thú vị có quan tâm đến bài vở Ừ. chúng ta giải quyết tất cả là 6 câu 6 câu 6 câu 6 câu bài tập cái câu thứ nhất ấy, là nếu sống theo tinh thần bài kinh Kalama đó thì người Phật tử còn có thể dựa vào đâu để mà nhận định một lời rao giảng đây là lời Phật vì theo trong bài kinh Kalama thì Đức Phật ngày ngày chỉ đưa cho mình hai cái cái, cái tiêu chí hai cái Ờ, nền tảng để mình nhận xét à, một cái vấn đề trước khi mà mình phủ bác hay là mình chấp nhận nó à, thứ nhất là cái đó có phải là cái điều thiện hay không à, thứ hai nữa đó có phải là điều bất thiện hay không à, thì đó là hai cái cái, cái cái cái cái cái nền tảng hay cái cơ sở để mình dựa vào đó mà mình à, bỏ hay là theo à, một cái vấn đề ừ, chấp nhận hay là phủ bác một vấn đề nhưng mà cái đó là đương nhiên là lời phân là đầy đủ rồi không sót gì đâu nhưng mà gọn quá gọn quá ờ, gọn quá bởi vì nếu chỉ dựa lên cái tiêu chí dựa lên cái chữ thiện mà cái chữ bất thiện thì gọn quá cái nhiều người họ khó bề khó bề mà ờ, ừ, mà ừ, xoay sở trong cái đời sống thực tế trong cuộc, cuộc tu á thì ở đây chúng ta có một bài kinh đó là bài kinh là bác đoán Phật pháp của bà Gautami ừ. có một lần đó bà đến bà Gautami tức là di mẫu di mẫu của, của Đức Phật ấy tức là dì ruột của Thái tử Tất Đạt thì khi bà xuất gia và chứng la hán ờ, thì bà trở thành bậc ờ, gọi là ừ, ni tổ cái người mà người đầu tiên ừ, mà, mà sáng lập cái, cái hệ thống tỳ kheo ni thì cái lần đó bà đến mà gặp Phật và nói Bạch Thế Tôn rồi đây sẽ có rất là nhiều người ờ, thậm sinh hay là mạo nhận à, đây là lời Phật thì cái định người hậu tấn về sau biết dựa vào đâu à, để mà có thể xác minh được đâu là lời dạy của Thế Tôn ừ, và đâu là không phải là lời Phật thì Đức Phật ngày đã trả lời cho bài của Tâm Nhi chúng ta biết rằng là chỉ dựa vào bài kinh Kalama và bài kinh Bát Đoán Phật Pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng nếu mà cái câu hỏi đó mà được hỏi lại ở một cái hoàn cảnh khác với một cái đối tượng khác thì chắc chắn rằng Đức Thế Tôn cũng sẽ có cái cách trả lời khác nhưng mà nội dung thì vẫn là phải kinh Kalama có nghĩa là cái gì thiện thì theo cái gì bất thiện thì bỏ à, nhưng mà cái thiện ở đây là cái gì và cái bất thiện đây là cái gì thì à, tùy chỗ mà ngài nói rộng nói sâu khác nhau nhớ nha tùy chỗ mà ngài giải thích cái thiện và cái bất thiện nó rộng và sâu khác nhau tùy căn cơ của chúng sinh thí dụ như ngài nói cái chuyện đó mà cho cái người xuất gia đó, nó khác với người cư sĩ ngài trả lời cái câu đó cho cái bậc mà đại trí nó khác với cái người mà nhiều đức tin ngài trả lời cái câu đó cho cái bậc mà thích trì giới khác với người thích thiền định ngài trả lời câu đó cho cái vị mà nặng về pháp học nó sẽ khác với cái vị mà nặng về cái pháp hành đấy đại khái như vậy cho nên ở đây trước mắt là chúng ta có một cái bài kinh là bác quán Phật pháp thì thì có thể làm cái chuẩn mực chung để mà hiểu cái bài kinh Kalama một cách rộng rãi và dễ nuốt hơn chứ còn cái từ chuẩn thiện và bất thiện gọn quá thì ở trong bài kinh bác đoán Phật pháp khi mà được bà gautami hỏi như vậy đó thì Đức Thế Tôn này đã, đã, đã trả lời rộng rãi hơn ngài dạy rằng cái pháp môn hành trì nào đấy, mà cái người thực hành đó lâu ngày á sẽ thích sống một mình <coughs> không có muốn gần gũi đám đông thì cái đó là đúng là lời Phật cái pháp môn nào mà càng hành trì đó người ta càng trở nên tinh tấn hơn tinh tấn trong cái chuyện mà tu thiện mà lánh ác á à, phải nói rõ như vậy chứ còn tinh tấn này có phải là ừ, bài ra đủ thứ chuyện để làm đấy mà không có liên quan gì đến giáo lý đến chuyện tu hành đó thì cái đó không phải là tinh tấn theo cái nghĩa ở đây cái nghĩa ở đây đó nghĩa là tinh tấn trong cái chuyện mà tránh ác hành thiện trong cái chuyện mà trao dồi tam học cái chuyện mà hành trì 37 bộ đề phần à, tất giác chi bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực tứ à, chánh cần tứ nhị túc niệm xứ đó thì cái tinh thần đó mới được, được kể ở đây nha thì ngày vậy là cái pháp môn nào mà càng đi theo đó thì mình càng tinh tấn mà tinh tấn kiểu đó đó thì đó là lời Phật còn cái pháp môn nào mà mình càng theo đó, mà mình thấy càng xa rời cái lời Phật càng xa rời cái lý tưởng tu hành giải thoát à, nói đến tu hành giải thoát thì người mình nó nó, nó, nó, nó bãi hoại chán nản đó, nó, nó ê ẩm ngán ngẩm đó, thì sai mà cái pháp môn nào mình cái con đường nào mà mình càng theo mình càng thấy mình càng trở nên tinh tấn gọi là có hứng thú ừ, trong cái chuyện mà tu tập hơn thì đó là con đường đúng như vậy cái đầu tiên đó, là càng đi theo mà càng thích sống một mình hơn chứ còn không có thích mà đàn đấm mà tụ tập thay vì tu tập thêm dấu nặng nó thành tụ tập nhớ nha nhớ cái đó <laughs> mùa mùa covid là cái mùa tu tập chứ không phải là mùa tụ tập Dạ, nhiều khi thêm cái dấu chấm là nó tan qua ờ, cuộc đời hết nha thêm dấu dấu chấm là nó tan qua cuộc đời hết ở đây là chỗ tu tập chứ không phải là tụ tập ừ. cho nên là đó là hai cái tiêu chuẩn cái tiêu chuẩn tiếp theo á là càng tu theo cái hai cái pháp môn đó thì càng trở nên dễ nuôi dễ nuôi chứ mà dễ vui nha ừ, ừ, dễ nuôi dễ nuôi dễ nuôi này có nghĩa là là, là hoàn cảnh nào điều kiện vật chất ra sao Dạ. thì cũng sống được cái dễ nuôi đây nó không cứ gói gọn đơn diện mà ăn mặc đâu ờ, mà nó còn ghê hơn nữa là ăn mặc ở và điều kiện sinh hoạt ừ. thì sao cũng được ừ, coi nó là chuyện phụ chuyện nhỏ ừ, chuyện phụ chuyện nhỏ thôi à, miễn sao mà có đủ sức khỏe uhm, miễn sao đời sống tinh thần mình nó không có bị cái điều kiện vật chất mà ảnh hưởng gọi là nghiêm trọng ví dụ như nắng nóng quá chỗ đó lạnh quá chỗ đó ừ, ồn quá ừ, hôi hám quá chỗ đó ô nhiễm quá khối bụi nhiều quá không thì cái đó mình phải tránh chứ còn mà uh, ăn mặc ở thì sao cũng được phải nói vậy chứ còn nên nhớ là cái đơn giản ở đây là phải đơn giản trong cái an toàn và an lạc an hai chữ an nha an toàn và an lạc chứ không phải đơn giản này nghĩa là là, là, là thách thức với mọi Ờ, nguy cơ có thể phương hại đến sức khỏe và đến đời sống tâm lý thì cái đó cái đó là liều mạng chứ không phải là dễ nuôi à, nhớ cái đó là liều mạng cái đó là ngu xuẩn à, mà ở đây đó là đơn giản đảm ờ, đạm bạc nhưng mà trong cái điều kiện lại là an lạc và an toàn Đấy, phải nhớ cái đó phải nhớ hai cái chữ an này nha xâm xâm lên người an lạc và an toàn ừ đó, thì đó là dễ nuôi dễ nuôi là càng tu thì tự nhiên cái nhu cầu về vật chất nó được trở nên đơn giản hơn đảm bạc nâu sành nhưng mà trong cái cái tiêu chí là là, là an lạc và an toàn này cái pháp môn nào mà càng tu tập đó, thì mình càng à, hướng đến cái xuất ly à, chứ không có quay lại cái sự mà sanh tử à, sanh tử có nghĩa là càng tu chỉ cần muốn buông thôi Ừ, trong cái lớp intensive ngày hôm qua chúng tôi có giảng cái chương số 5 ừ, của bộ Batis Sapira mà có nói cái đó tức là cái cứu cánh tu học của người Phật tử là hiểu thấu bốn đế mà bốn đế là cái gì cái đế đầu tiên là cái sự thật ờ, về cái bản chất đau khổ của thế giới thế giới này nó gồm có đắng và ngọt và nhạt à, đắng ngọt nhạt thì à, là đắng hay ngọt hay nhạt nó đều là khổ trực hay là gián tiếp hết à, bởi vì cái gì mà nó vô thường cái gì mà mình không có thể giữ hoài được cái gì mà phải do duyên mà có có rồi phải mất đi thì tất cả cái đó đều được gọi là khổ vì khổ nó có hai trường hợp đó là uh, khổ bản chất và khổ cảm giác khổ cảm giác là những cái khó chịu của thân và của tâm còn khổ bản chất á, tức là cái gì mà nó bất toàn bất trắc thì cái đó được gọi là khổ bởi vì nó là cái nền cho cuộc cảm giác đấy và khi mà đã hiểu như vậy đó thì giàu một cái đời sống phải sung sướng hay là đau khổ đỏ đầy à, thì nó đều là khổ giác hay là trực tiếp hết ừ. và tùy thuộc vào à, cái cái cái cái cái cái cái, cái tầm nhìn của mình sâu rộng à, cạn hẹp không? sâu rộng hay là cạn hẹp à, mà mình thấy được cái khổ bao nhiêu thì mình mới bỏ được cái thích bấy nhiêu đây thì ví dụ như mình thấy được tất cả là khổ thì mình sẽ bỏ được tất cả cái thích còn nếu mình chỉ thấy có một mớ cái là khổ còn mớ cái còn ngọt ngào ngon lành thì có nghĩa là mình cũng còn giữ lại một số cái tập cái tham có nghĩa là cái khổ đế thấy không hết thì cái tập trừ mới hết đây nhớ nha ừ. có những người trên đời này tôi e là tôi giảng không có thời đủ thời gian luôn nhưng không cái nào tôi lướt cũng được tôi lướt có những người trên đời này họ chỉ sợ cái quả khổ thôi sợ đói sợ nghèo sợ bệnh nhưng mà có những người họ khá hơn họ sợ cái đó là mấy cái người mà sợ đói sợ nghèo sợ bệnh sợ tai tiếng sợ mất mát sợ đổ vỡ sợ ly tán rồi đó mấy cái người đó là mới là sợ sợ cái quả quả xấu thôi nhưng mà phải khá hơn là phải là những người sợ nhân xấu kìa họ thấy cái chuyện mà tham lam sân si không uhm. tham lam sân si rồi lừa đảo lật lọng bụng xỉn ganh tị họ thấy cái đó mới ghê à, cái khổ họ chịu được nhưng mà họ không có chịu nổi cái chuyện mà bản thân mình bất thiện như vậy cái hạng thứ hai cao hơn hạng thứ nhất hạng thứ nhất chỉ sợ cái quả khổ thôi cái hạng thứ hai nó sợ cả cái nhân khổ nữa đó là nhân xấu nhân bất thiện nhưng mà hạng thứ ba mới ghê hạng thứ ba là nó nó sợ luôn cả cái quả lành đấy có nghĩa là sao hôm qua tôi kể chuyện ông kiến trúc sư mà, mà võ trọng nghĩa đó ổng giàu ổng giỏi như vậy đó mà bây giờ bây giờ này ổng ra bắt ổng phải sống ở trong một cái lâu đài mà hàng trăm triệu đô la rồi ăn nhậu rồi phụ nữ rồi ờ, hưởng thụ khoái lạc sung sướng kẻ hầu hào thích bây giờ ổng chỉ muốn là tu thiền tứ niệm xứ thôi có những người họ sợ mà tôi biết trong số những người tôi quen có những người họ sợ cả cái quả lành nữa sợ là sợ như vậy đó họ, họ không có tận hưởng những cái họ có mà họ thấy mấy cái đó toàn thấy cái phiền không mà mà đôi khi cái kẻ ít phước ít phước và ít, ít trí thì họ, họ mê cái, cái cái quả lành nhưng mà đối với bậc mà thượng trí họ thấy cái quả lành họ ngán lắm họ thấy cái chuyện mà phải tơ bơ bơ sữa nhung lụa họ ngán lắm họ chỉ muốn có chỗ nào đơn giản để họ ngồi yên thôi đó cũng là lý do để chúng tôi làm calama đó vì có rất là nhiều người họ thèm cái đó lắm họ thèm có cái chỗ mà đừng có bận tâm đến cái chuyện mà nấu nướng là ừ, nhà cửa giấy tờ thuế má vợ chồng con cái dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp. Rồi chỉ muốn có chỗ đến giờ nghe cái đen cái là nhào lên bức bụng à, rồi về cái là nghỉ ngơi kinh hành rồi tới giờ nghe cái ben cái là nhào lên thì ngồi tập thể họ chỉ mê có nhiều đó thôi ừ. đó là những người sợ cải quả lầm nhưng mà cái hạng thứ tư là xếp sầm tức là họ sợ luôn cả cái nhân lành này. các vị nghe trong room mà có nhiều người nghe rất là sốc quả lành mình, mình ngán cái thì đúng rồi nhưng mà cái nhân lành là sao họ thấy rằng đấy sợ đấy nghĩa là gì sợ đây có nghĩa là họ thấy rõ việc ác nhân ác là dẫn đến cõi khổ quả khổ đúng và nhân lành việc lành thì dẫn đến cõi lành đúng nhưng mà họ cũng thấy luôn rằng giàu về cõi lành hay cõi ác cuối cùng cũng là một sự quẩn quanh cho nên cái, cái cứu cánh cao nhất của họ đó không phải là về cõi lành mà là chấm dứt luôn cả à, buồn vui thiện ác à, cái thiện nó tạo ra cái vui và cái ác nó tạo ra cái buồn phải không mà cả bốn cái thiện ác và vui cái nào cái nào thấy ghê hết. tuy nhiên họ sợ cái thiện ở đây không phải là họ không làm thiện nhưng mà họ làm thiện trong cái tâm trạng của một người uống thuốc của một cái người đang đi vật lý trị liệu của một người đang chấp nhận cái liệu đồ liệu pháp chứ không phải là làm phúc làm lành để mà cầu cái quả nhân thiên hữu lậu nhớ nha ừ. thì, thì cái khổ đế mà thấy rốt ráo như vậy đó thì họ mới không còn cái thích ở trong dục trong sắc và trong vô sắc họ thấy giàu sanh về các cõi nhân thiên để hưởng thụ sắc thân ký vị xúc hay là về các cõi phạm thiên ăn rồi nhắm mắt lên gym hưởng thụ cái ừ, cái cái, cái thiền lạc ừ, ừ, gọi là ờ, thơm ngát và mát lạnh đó, thì họ thấy cái nào cũng quẩn quanh trong một căn nhà cháy thì bây giờ đứa leo lên nóc và đứa trong xuống sàn thì nó giống nhau thôi à, đứa chạy leo lên nóc thì nó nó nó nó, nó lâu hơn chút với nó ít ngọt còn đứa trong sàn thì nó ngọt Ờ, nó chết ngọt còn đứa kia lát sau lửa nó cháy lên tới đó thì cũng cũng cũng chết thôi nó lâu hơn chút mà trước khi chết thì cũng được nhìn tăng sao qua lá một tí Đấy. nhưng mà nhưng mà cái đứa nào cũng chết cái thông minh nhất của một người mà trong cái ngôi nhà cháy ấy, là bỏ ra ngoài à, bỏ ra ngoài chứ không có mà tiếp tục mà leo chỗ này chung chỗ kia nghe và khổ đế thấy rốt ráo như vậy đó thì mới buông được tất cả tập đế còn có nhiều người khi cái khổ thấy một mớ thì cái tập mình trừ được một mớ mà cái khổ mình thấy ở cái mức tương đối thì cái tập mình chỉ trừ ở mức tương đối mà nếu mà mình chỉ trừ ở mức tương đối thì không thể nào chứng được cái diệt đế cái diệt đế là cái sự thoát khổ tuyệt đối uhm. hệ chứng la hán hết phiền não mà còn sống thì gọi là diệt đế hữu dư còn chứng la hán mà tắt thở luôn thì đó là là cái diệt đế vô dư uhm. mà ở đây hãy nếu cái khổ mình thấy chưa có hết thì nghĩa là cái tập chưa có trừ hết mà cái tập chưa có trừ hết thì cái cái diệt đế mình không thể chứng hoặc là không thể chứng chứng, chứng một cách đầy đủ không rồi còn cái đạo đế là gì đạo đế có nghĩa là cái hành trình mà thấy khổ và diệt tập mà nếu mà cái mà, mà, mà, mà cái đạo đế tu chưa có tới mức á, thì cái thấy nó mới dẫn đến cái chuyện thấy khổ chưa bao nhiêu và từ đó nó dẫn đến chuyện trừ tập chưa bao nhiêu cái con đường mà đạo đế chính là con đường thấy khổ và trừ tập để chứng diệt đó. cho nên cái cứu cánh mà cái, cái trong cái bác bác Phật pháp cái điều kiện cái điều kiện mà để xác minh xác định à, minh định đó có phải lời Phật hay không thì trong đó có một điều là càng tu càng thấy gọi là hướng đến giải thoát là vậy đó ừ, các vị thấy tôi đánh một vòng để quay trở lại tức là mình tu để buông á, thì đúng còn mà tu mà để còn có cái chỗ nắm còn có cái chỗ dựa là sai sai ừ. và đa phần chúng ta khi chúng ta học giáo lý không không không, không, không có vững cứng thì chúng ta không có đủ niềm tin nơi Phật và thế là mà chúng ta phải dựa vào một người khác chúng ta muốn tin Phật mà chúng ta biết không nhiều cho nên bây giờ là chúng ta cần phải tin một cái người nào đó để thông qua họ mình tin Phật thí dụ như uh, tôi không có biết nhiều về Phật pháp nhưng mà ông A ông B mà tôi, tôi tin hai ông này hiểu nhiều cho nên cái gì mà mấy ổng xúi tôi làm thì tôi làm theo bởi vì tôi nghĩ rằng mấy ổng là những người hơn tôi lúc bây giờ tôi không phải tin Phật mà là tin ông A ông B nhớ nha à, thì cái điều kiện ừ, cần và đủ để mà xác minh xác à, nhận minh định được đó là là Phật hay không nó phải được ừ, dựa trên nền tảng của bản thân chứ không có thông qua ừ, niềm tin vào một cái vào một cái nhân vật trung gian hãy mà chúng ta còn tin Phật qua một cái trung gian nào đó thì coi như là cái chuyện tu hành của mình là mình chỉ tu dùm cho người khác tu theo con đường người khác và mình rất có thể là con chuột bạch của người khác nhớ nha mình với con chuột bạch mà lỡ mà gặp ông minh sư hên rồi minh sư thiện hữu thì ok mà gặp tà sư ác hữu là chỉ có chết nha ừ, cho nên cái cái cái tiêu chuẩn mà để xác định đó là là Phật cái ngoài cái tiêu chuẩn thiện an e mình ngắn gọn đó ra còn có những tiêu chuẩn như tiêu những là những tiêu chuẩn mà mình có thể ừ, Ừ, ừ. ý cứ vào ừ, ngay trong cái đời sống này là cuộc tu thường nhật mỗi giờ mỗi ngày không thông qua một niềm tin trung gian này cái câu thứ hai đó là thế nào là tinh thần kalama trong lý thuyết và thực hành cái câu này nó cũng lặp lại cái ý ý, ý của câu một trong lý thuyết thì à, cái này dài cái này nói phải là ba năm mới hết mà chúng tôi chỉ nói trong 3 phút thôi thì anh chui anh chui anh chui về mặt lý thuyết thì chúng ta bắt buộc phải có một cái điểm tựa đó là kinh điển thì đương nhiên trong râm này thế nào cũng có người nhảy dựng lên này, như là đĩa phải vôi này khi mà nghe chúng tôi nói dựa vào kinh điển các vị hỏi kinh nào à, trong khi ngày nay đó là coi như là nói về cái chữ kinh Phật đó là có tới một tỷ trường phái một tỷ trường phái Đấy. bao nhiêu tăng ni là trên mạng giảng tâm lum bách đâu có cha nào nói mình sai đúng không mà khi mình nói mình đúng nghĩa là mấy cái đứa không giống mình nó sai nó tà hết đó là nói về người còn nói về kinh sách sách kinh sách là do con người làm ra đúng không mẹ con người mà nó mâu thuẫn nó chống trái với nhau thì kinh sách cái gọi là kinh phật đầy ra đó Đấy, kinh này chữ kinh kia Đấy. cho nên bây giờ vấn đề ở đây là hên xui thì các vị cứ dựa vào cái biết của bản của bản thân dựa vào những cái tiêu chí mà chúng tôi đã đề nghị ở trong câu số 1 này thì các vị thấy cái bài cái cái cái bộ nào mà theo cái, cái này cái này hồi nãy tôi nhấn mạnh mấy lần cái chữ hên xui là cái kiến thức bách khoa các vị nó có đủ để làm cái nền trong cái chuyện mà xác định hay không là, vâng. ví dụ như mình thấy cái kinh điển này nhắm đến cái sự buông bỏ này à, mình thấy cái kinh điển nhắm, nhắm đến buông bỏ cái kinh điển mà không có mạng mang nội dung bài xích ai hết cái kinh điển mà không có gọi là hô hào tuyên truyền là ta đây là số 1 nè tức là là khen mình chê người đó ừ. một cái kinh điển mà có nội dung là dẫn đến giải thoát buông bỏ một cái nội kinh điển mà không có nội dung là khen mình chê người một cái kinh điển mà nó có cái nội dung gọi là khai phóng dạ, và cởi mở không có ràng buộc không có giam hãm nhốt tù dạ, độc giả tín đồ này, rằng là theo đây là đúng theo cái ngoài ra là con sai là con sẽ bị đọa đời đời trong quá ngục ví dụ như vậy đó là bậy dầu đó là kinh Phật các vị đọc kỹ kìa kinh Phật mình tất cả đều là khai thị và khai phóng khai thị có nghĩa là banh con mắt nó ra đừng cho nó đuôi nữa và khai phóng là không có nhốt tù nó nữa mình là hai chữ khai Đấy. khai thị và khai phóng nếu một cái bài một cái bài kinh một bộ kinh một cuốn kinh dù là mang tiếng là đại là được dịch từ đại tạng hay là tác phẩm biên soạn viết lách của đời sau thì nó phải đòi hỏi những điều kiện đó rất ờ, nhất là nó phải có nội dung khai thị khai phóng thứ hai là nó không có cái nội dung mà là bài xích ai hết không có nội dung khen mình chê người và cái điều đặc biệt là nó không có cái nội dung đóng khung nhốt tù giam hãm ai hết tất cả là chỉ là những đề nghị để cùng nhau nắm tay dấn bước trên con đường chân lý nhớ nhớ cái nó cùng nhau nắm tay thì được chứ còn chưa gì hết mà đi rao giảng bằng một cái còng số 8 trên tay là đi xiên người ta đi nhốt chuồng người ta bắt người ta làm chim lòng cá chậu là sai bất cứ một học thuyết nào về chính trị văn hóa tôn giáo triết học khoa học gì đi nữa mà chưa gì hết mình nó mang cái cái hơi hướng cái dáng dấp ờ, của cái tinh thần ờ, giam hãm và nhốt tù ờ, buộc tội đối phương những cái kẻ không giống mình cho rằng đây là chân lý ngoài ra là sai bét à, đây đó là một vấn đề Đấy, mình phải dựa vào đó đúng không? còn những cái tiêu chí mà nó chuyên môn hơn chẳng hạn như kiến thức về văn bản học ừ, hermeneutic này, thuyên thích luận này, thì cái đó là kiến thức chuyên môn tức là có nghĩa là mình có thể nhìn vào một cái văn bản và đặc biệt là đọc kinh Phật và đọc kinh gốc và kinh phạn như bữa hổm chúng tôi có Ờ, ờ, đăng tải một cái bài viết bộ bài bản dịch của một người mà tôi quên không không biết tên trên Facebook họ có nói ông Kim Dung ông, ông, ông, ông, ông tác giả vô võ hiệp ấy. ông nói rằng ờ, là cái kinh Phật mà ông đọc trong cái bản Hán Tạng ấy nó không có cho ông cái tâm thái à, và cái nhận thức cái không khí tâm lý giống như là ông đọc kinh Phật mà qua cả cái bản dịch tiếng Anh của ông Mỹ ở đây chúng tôi tuyệt đối chỉ nhắc lại lời của ông chúng tôi không có ý gọi là dè biểu bài xích ờ, xin các vị nhớ cho cái đó tôi nhắc chỉ nhắc lại gợi ý của ông thôi có nghĩa rằng là khi mà muốn tiếp cận một cái uh, nền tảng tư tưởng tôn giáo tín ngưỡng thì chúng ta nên lưu ý đến cái cái, cái mức cái cái cái cái, cái là cái, cái, cái cái, cái các cái, cái, cái khía cạnh mà khả tính của nó thông qua cái văn bản chúng ta tiếp cận với nó qua cái ngôn ngữ gì qua tác giả dịch giả soạn giả nào cái đó quan trọng lắm không? chứ không phải thấy cái thấy phía trước sách phía trước cái bìa sách mình quất một cái chữ Phật Phật giáo hay là ờ, sa môn hay là tỷ kheo hay là thích nữ gì đó là mình nghĩ đó là kinh Phật rồi cái mình cắm đầu mình theo thì kẹt lắm không kẹt lắm bởi vì mình thấy hàng giả còn có nói gì gọi là vật dụng thường ngày còn có hàng giả thì nói gì những cái gọi là công trình về, về tư tưởng về tâm linh à, nó cũng hàng giả ai cấp ai cấp hàng giả này ngụy thư Đấy. apocalypse ừ. cho nên à, cho nên ở đây là phải dựa vào kinh điển à, dựa vào kinh điển là dựa vào kinh điển nhưng mà mà, mà phải thông qua các vị tắt dùm tôi cái cái cái cái cái, cái kẻ nào mà cực kỳ vô duyên như vậy vào đây không có nghe không có nghe mà giữa họ phá tôi họ mở rồi họ phá vậy đây là lý do vì đâu mà chúng tôi cứ đắn đo mấy năm trời ít nhất là ba năm trước khi quay trở lại để giảng cho đại chúng ờ, lớp một lớp chuyên môn như thế này ừ. mặc dù bây giờ chúng tôi không có muốn giảng kinh tạng mà theo từng bài từng bài như trước đây nữa nhưng mà năm cái quyển mà mà Kalama đó nó cũng là một cái gì một cái dạng kinh tạng đó một cái một cái kiểu quay lại với cái cái cái, cái series kinh tạng cũ ấy. Ừ. rồi nó ờ, tự nó tắt hoài cái này mệt quá rồi như vậy đó là lý thuyết ừ, về lý thuyết thứ hai là trong hành trì ừ, thì chúng ta cũng vẫn quay lại câu số 1 câu số 1 này có nghĩa là cái con đường nào mà ngay trong lúc hành trì đó à, con đường nào có đạo lộ nào mà ngay trong lúc hành trì đi theo đó đó ừ. chúng ta ngày một có cái khuynh hướng buông bỏ nhiều hơn cảm thông nhiều hơn này và đặc biệt là cái con đường nào mà càng hành trì cái đầu chúng ta nó được khai phóng nó được cởi mở hơn đối với người chúng ta dễ dàng yêu thương bao dung cảm thông hơn và đối với các cái vấn đề về uh, tư tưởng về giáo lý thì chúng ta cũng ngày một hiểu rộng hơn sâu hơn mà cũng tiếp tục cảm thông và bao dung hơn thì là là là, là đúng còn đằng này ví dụ như mình là có những tôi không nói ai tôi chỉ nói chung chung ví dụ như mình à, ờ, thích gì mình là thích nghiêm trì giới luật rồi mình nhìn quanh mình thấy mấy người không giống như mình cái mình coi thường mình thích bố thí mình thấy mấy người không có là đại gia thí chủ mình coi thường mình thích học giáo lý cái mình thấy mấy người không học cái mình coi thường đó là sai bởi vì thế giới này là trăm hoa đua nở mình không thể đứng từ cái vị thế của hoa lại mà mình chơi hoa hồng mà không thể từ cái vị thế hoa hồng mình chơi hoa phong lan mà mình cũng không thể từ phong lan mà mình chơi lại bông 10 giờ bông cúc bông sôi nhái bông tầm bỉ các bạn không tất cả là hoa hết Đấy. trong cái hành trì càng hành trì càng buông bỏ càng cảm thông càng bao dung Đấy. thì cái đó là đúng mà đặc biệt là cái lý tưởng cao nhất là buông bỏ thấy cái gì cũng là khổ thấy thích cái gì cũng là thích trong khổ và nhìn quanh thì thế giới này chỉ có cái người đáng thương và người dễ thương người bất thiện là người đáng thương và người thiện là người dễ thương chứ không ai dễ ghét hết càng tu càng bao dung là chỗ đó, thế giới chỉ có đáng thương và dễ thương thôi nè thí dụ như vậy và thấy rằng cái đời sống tỉnh thức nó hay hơn là cái đời sống u mê quên mình đấy như vậy thì mình à, phải xác định lại những cái giá trị à, những cái giá trị mà mình có được ừ, ở trong cái lúc hành trì càng tu tập mà càng có được chánh niệm tỉnh thức càng tu tập càng có được cái trí tuệ ừ, để mà hiểu thấu ừ, cảm thông càng tu càng có nhiều từ tâm để bao dung càng tu càng có nhiều nhẫn nại để chịu đựng càng tu càng có nhiều hành xả để mà thanh thản càng tu càng có nhiều định tâm để mà tập trung tinh thần càng tu càng có nhiều niềm tin ừ, để mà mình không có bị trôi dạt trong nhận thức này, cái chánh tính đó, đây là chánh tính tức là tin mà có trí tuệ đi cùng đấy thì càng tu mà càng có được tính tấn niệm định tuệ là tu đúng không à, chứ còn càng tu mà mình nhìn lại có nhiều lúc nó như thế này mình giảng cho nhiều rồi đôi lúc mình quay lại với mình mình không có tin và cái điều mình giảng cái điều mình đã rao giảng tuyên truyền mình hành cho đã có một ngày mình đâm ra hoang mang mình không biết mình có tu đúng hay không mà mình mình biết mình đang đi trên con đường dẫn về đâu đó là không được không được bậc thánh tôi nói không biết bao nhiêu lần bậc thánh ngày khác và vua ở chỗ này ngài hiểu rất rõ cái điều mình tin ừ. cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu Đấy. còn vàm phu không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên không tin lắm cái điều mình hiểu thế là từ cái nhận thức đến hành trì nó là một khoảng cách rất là xa và từ cái hành trì mà đi đến cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái cứu cánh rất là xa trong khi đó cái nhận thức và hành trì nó phải là một cặp nó phải là một cặp tương ứng tương xứng tương ưng với nhau Đây. mình phải hiểu rõ cái điều mình tin và từ đó mình mới tin chắc cái điều mình hiểu à, nhớ chỗ đó đó là cái cái tinh thần Kalama trong nhận thức và hành trì Đây và cái thứ ba trước hai vị thầy mình đều thấy là khả kính và đáng tin nhưng mà hai vị đó, đó thì lại có quan điểm nhận thức khác nhau thì người đệ tử phải làm sao ừ. cái này hơi nhiều gồm này hơi nhiều thì trước hết á ở đây tôi nói lần nữa cái chỗ này tôi xác định có một phần tôi nói trên quan điểm chủ quan của tôi có một phần tôi dựa vào kinh điển thì tùy hỷ bà con à, tùy hỷ bà con ờ, thích thì nghe còn không thích thì cứ là dẹp quan bên trước hai vị thầy mình đều thấy là khả tính khả kính à, đáng tin đáng kính hết nhưng mà hai vị đó lại có quan điểm khác nhau thì mình nói làm sao thì chuyện đầu tiên theo tôi cũng vẫn dựa trên kinh điển là cái lời dạy nào mà nó ứng với cái lời Phật chắc chắn không thể nào mà cả hai mâu thuẫn nhau mà đều giống lời Phật chỉ không có trừ phi mình hiểu sai trừ phi mình hiểu sai lời Phật bởi vì chân lý chỉ có một không thể nào có hai cái bà đó một là bảo là má mình hai là không phải chứ không có cái vụ chẳng hãng không có cái vụ ở giữa một là bảo là má mình bà sinh ra mình hai là không phải chỉ vậy thôi chứ không có cái vụ mà phi tưởng phi phi tưởng phi má phi phi má tức là nói má của ông đúng mà nói không phải <laughs> má của ông đúng thì cái này không phải nha một là bà là má tôi hai là không phải má tôi không? chân lý là vậy đó chân lý chỉ có một nhưng mà cái tương tự chân lý thì nó có tới vô số tới n nhớ nha chân lý chỉ có một thôi nhưng mà cái tương tự chân lý nó có rất là nhiều đấy cho nên cái chuyện đầu tiên là mình phải xác định hai vị này là cái nào gần với lời Phật nhất đấy thứ hai là mình phải xác định coi hai vị đó đều là cải kính và đều là đáng tin đúng không nhưng mà đó là chuyện của họ nhưng mà mình này cái nền tảng nào ở mình mà nó làm điểm tựa cho cái nhận xét đó mình hiểu được bao nhiêu mà mình thấy ông nội đó đáng tin mình hiểu được bao nhiêu mà mình mình hiểu được bao nhiêu về cái con người đó và hiểu được bao nhiêu trong Phật pháp hai cái bao nhiêu hiểu cái ông đó bao nhiêu và hiểu giáo lý được bao nhiêu mà mình thấy ông đó là khả kính và đáng tin như vậy nó dẫn đến cái thứ ba là mình phải tự xem lại coi, coi, coi mình kính ông đó ở điểm nào và ông đó đáng tin ở điểm nào thí dụ thì ảo trang nghiêm sinh hoạt chân mật nội năng cẩn trọng ngôn ngữ tự hòa xuất sắc nhưng mà mới hình thức thôi mới là hình thức mình nhìn cái ánh mắt của đúng người này tin được người này chân thật người này là chân tu ba bốn thứ chân được đó chân thật chân tu chân thành gì đó đúng nhưng mà mới là ông mới hoàn chỉnh ở trên cái mặt đạo đức làm người mà đi xa hơn nữa về đạo học về học thuật về cái gọi là minh triết thì những cái đó đủ chưa y áo trang nghiêm nói năng chừng mực sinh hoạt cẩn thận cẩn trọng nghiêm túc thì cái đó nó không đụng gì tới học thuật nó không đụng gì tới vấn đề đạo học nó không đụng gì tới vấn đề tâm linh giáo lý mình phải coi kỹ mình kính không cái gì bởi vì có nhiều khi mình mình mình, mình xét mình thấy mình thấy con người nó đáng kính đáng tin nhưng mà ngồi ngẫm lại cái nền tảng nào thì mình lòng vòng thế chỉ, là hình thức thôi chỉ dựa vào bằng thức bởi vì ở trong kinh đức phật dạy rất rõ là có uh, nhiều trường hợp người ta tìm đến một cái vị thầy mà họ gọi là chân sư hay là đạo sư trường hợp một gọi là khô sappaman á khô sappaman á có nghĩa là dựa vào cái tiếng tâm của vị đó mình không biết cái gì hết nhưng mà nghe nghe động đọc báo xem tivi tiếp xúc với quần chúng ngoài đời nghe nhiều người nhắc nó quá đi người mà tiếng tâm mà lưng lẫy như vậy là dứt khoát là phải đúng rồi không quần chúng ngu hết à không lẽ thì hạ bá tánh ngu hết hay sao à cho nên chuyện đầu tiên ở đây đó là mình có cái trường hợp một là theo ai đó thờ phụng ai đó thần tượng ai đó chỉ vì tiếng tâm của người đó trường hợp này gọi là cô sắp và ma đấy ừ. trường hợp thứ hai ừ, gọi là khô gọi là lu gọi là, là ru bắp ma đấy có nghĩa là vì đó có hảo tướng đoan nghiêm mặt mũi tay chân vần trắng cao mắt sáng răng cỏ ngon lành mũi cao không da trắng ờ, bàn tay bằng chân như là minh tinh bằng bạc giống như là tôi tôi đã từng nói tôi nhìn cái cô na Tình tôi đã ước gì mà cổ mà đi xuất gia bên Nam Tông mà cổ thuộc kinh Nam Tông mà nhiều vậy dám tôi theo cổ lắm à, thấy nguy chưa cái này gọi là Ruba mà đấy ừ, Ruba mà đấy mà sẵn tôi cũng nói luôn quý vị thắc mắc là sao một tu sĩ mà lại biết cô đó là bởi vì tôi đi tìm mấy cái câu chú mật tông mà lại gặp cổ ở trong du thấp ấy tôi tìm mấy cô chú để tôi tìm mấy cái bản của bạn bản bản tiếng phạn ấy sao lại lại lòi ra cổ thì cái trường hợp thứ hai gọi là rupa mà đấy có nghĩa là mình đánh giá một người qua cái ngoại hình ngoại diện của người đó là cái thứ nhất là tiếng tâm người đó thứ hai là cái ngoại hình người đó cái vẻ ngoài của người đó là cái thứ ba gọi là lưu cấp mà đấy có nghĩa là cái hành thức cái hình thức gọi là tu trì của người đó mà nó cái này cái thứ ba nó khác cái thứ hai cái hai là thấy người đó đẹp Đấy. còn cái thứ ba là thấy cái hình thức tu trì của người đó người đó có thể xấu quắc à lưng gù mắt lé môi hô răng vẩu gì cũng lâm hết không nhưng mà có một điều đó là y áo tả tơi mình bát sức mẻ am tranh vách lá Đấy. uống nước suối ăn rau rừng Đấy. dép thì chiếc còn chiếc mắt chiếc cổ kẽm lại thấy chịu quá chịu quá thì trường hợp đó gọi là lưu cái hợp mê đó là thấy hình thức tu trì của người ta và cái cuối cùng đó mới là hâm má bà ma đó các vị thấy dịch nghe chứ thâm má là các vị biết rồi đó hâm má bà ma đó bà ma đó là, là measure là ước lượng đó, tức là cái tiêu chuẩn để mà để mà đánh giá ừ. measure thì à, là mình đánh giá mình nhận xét một người thông qua cái tiêu chuẩn của giáo pháp của chánh pháp mà cái tiêu chuẩn chánh pháp này nó gồm có hai một là ổng nói đúng mà ổng không ra gì thì ổng có cái để mình nghe mà không có cái để mình nhìn ổng làm đúng nhưng mà ổng không ổng không có gì nói cho mình nghe thì ổng có cái để cho mình nhìn mà không có cái cái để cho mình lắng tai nhớ nha cái pháp này nó có hai một là ổng tu đúng nhưng mà ổng không có cái gì để không có khả năng nói không có khả năng nói đúng à, không có nói không tu đúng là không có khả năng nói nói đúng nhưng mà không có khả năng làm không có khả năng tu nói cho dễ nhớ một là nói đúng nhưng mà không có không có tu à, tu đúng rồi không có khả năng nói thì cả hai trường hợp đó miễn là nó đúng pháp thôi mà pháp là cái gì pháp là cái mình biết ấy, mình dựa vào kinh điển Đấy, dựa vào cái văn tư tu của mình ấy nha mình biết à, nếu mà ông tu đúng mà không có gì để nói thì ít ra cũng có cái cái để mình nhìn mình bắt chước mà nếu ông nói đúng mà ông không làm được thì ít ra cũng có cái để mình nghe cái bậy nhất là cấm đầu theo một người mà mình cho rằng họ tu đúng trong khi họ không có cái để nói mà có những giờ lại nói sai nữa làm thì đúng đó làm thì cũng đúng đó nhưng mà nói trái quốc mà mình lại vì cái kính cái ổng hành đó mà mình kính cái hành của người ta mà mình quên cái học của người ta cái lý thuyết người ta làm được bọn mình vì quá kính cái học của người ta mà mình là mình lại bắt trước cái hỏng cái hư ở trong cái hành người ta cũng không được nhớ nha này rất là quan trọng ừ. cho nên đây chính là trong trường hợp mà gặp hai ông thầy như vậy thì mình là chuyện đầu tiên là mình phải xét coi cái lời dạy nào cái đường lối hành trì nào cái gương mẫu nào mà gần với Phật nhất như mình biết thứ hai là mình phải tự xem coi cái mình kính ông đó ở cái gì à, ông đó thì ông rất giỏi toán mà mình mê toán quá mình lại nhờ ông dạy làm thơ là thấy bà nội nha ông đó là ông thổi sáo rất hay mà tới nhờ ông dạy rõ là thấy bà nội không mà ông đó ông dạy ông giỏi rõ nhưng mà đến nhờ ông dạy mình vẽ tranh là bậy không mình phải coi ra mình trọng ổng cái nào chứ mình đừng có mà mà lấy cái này mình tròn qua cái kia là hình như lộn địa chỉ không đừng bao giờ mà lại cái, cái tiệm phở mà mà mà mà, mà, mà, mà, mà mua bánh canh mà đừng bao giờ mà lại cái chỗ bán cháo mà rồi mua chè đậu xanh là cái đó không có được nhớ nha cái nó lộn chỗ không? chè đậu xanh nó ngon bằng trời nhưng mà nó không phải là cháo mà cháo nó ngon bằng trời nó cũng phải là đậu xanh nó phải là chè đậu xanh không mà thường người ta hay lộn lắm hay lộn lắm đó là chính là cái là cái bi kịch nhân gian đó. thương người đó chỉ vì cái hàm răng cái nụ cười cái má lúng đồng tiền đi rước nguyên cái con người trời ơi của nó về khổ một đời cái này có tôi biết có lộn lộn cứ lộn đánh lộn mà có cứ lộn nữa Đấy. vì cái nốt ruồi của nó chỉ có một gram thịt thôi mà cổng mấy chục ký thịt kia về trời nó lâu rồi một con đàn bà không ra gì hết chỉ vì cái dẻo miệng của nó mà cưới nguyên một cái thằng đàn ông không có ra cái gì hết nó vừa sở canh sở điện lực sở điện thủy sở ờ, thủy cục tụi nó mệt lắm không không được cái đó là lộn nha nhớ cái đó cái nào là cái đó cái nào là cái đó à. xong cái đó là xong một bài nhé bây giờ qua cái cái thứ hai giải phải... bữa nay tôi tôi quên tôi quên cái vụ uh, trả lời câu hỏi giải bài giải bài tập ờ, giải bài tập quên rồi giờ cuối mấy vị trong ờ, ban điều hành nhắc cho tôi ờ, bữa nay tôi giảng bài mới bài mới cái bài bài ờ, bài kinh người phương ngoại xuất sắc đúng là xuất sắc bài nào cũng xuất sắc hết nhưng mà cái bài đó chúng ta có dụng tâm dụng ý này, khi mà để nó ở vị trí thứ ba ừ, mà có một điều âu lo là bài nó hơi nhức đầu cái thứ bà con mà thích tu phước mà không thích tu huệ đó thích nữa là uh, quẩn quanh ba cổ sáu đường đó thì đọc cái bài nghe cái bài nó nản lắm còn chỉ có cái nói chung như hồi nãy tôi nói đó có hiểu cái tập cái khổ đế mà tới nơi đó thì mới trừ được cái tập đế tới nơi à, mà nhờ vậy mới chứng được cái diệt đế tới nơi và cái hành trì đó hành trình mà hiểu tập hiểu đạo hiểu khổ trừ tập đó chính là hành trình đạo đế à, thì tùy mình thôi thì mình thấy còn yêu đời thì có nghĩa là mình còn yêu được cái sanh tử mà nếu yêu điều sinh yêu được còn yêu được sinh tử thì cái bài kinh đó nó không phải là bài kinh mình cần nghe này báo trước bà con biết không chứ đừng có mà, mà, mà, mà, mà yêu màu tím thích cải lương mà, mà vào trong đó mà nghe giải cái đó là chiếc phạt và không được ừ. tiếp theo cái cầu thứ nhất á, của cái đại bài vừa, vừa rồi đó là nói theo tinh thần sinh sa ba đó thì có phải người phật tử cần bỏ tất cả kiến thức nằm ngoài kinh điển hay không đây phải như thế này cái đạo phật mình là cái đạo cảm thông và bao dung đạo cảm thông chẳng thể nghĩ bạc này chẳng thể nghĩ bạc cái đạo mình là đạo cảm thông chẳng thể nghĩ bạc ừ. mình không thể hiểu kinh cái kiểu này bởi vì là y kinh giải nghĩa thì tam thế phật oan mà ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết ôm khư khư từng chữ quanh bay qua thì coi chừng mình nói oan chư Phật chư Phật đâu có nói thế đâu nhưng mà rời kinh một chữ thì là nói lời của ma cho nên là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan ly kinh nhất tự thì tất đồng ma thuyết Đấy. mình y nghĩa nha, à, chứ mình không có thể mà, mà y kinh nha, à, y pháp bất y nhân thì à, mình là mình hiểu Phật một cách thông thoáng Đấy, mình thấy ở trong Phật pháp có tới tứ chúng là tứ chúng là uhm, bát bộ tứ chúng này thôi cái bát bộ mình dẹp mà mới nói ba cái thứ mà càng tác bà long ngũ pháp dẹp bây giờ mình đang nói cái tứ chúng trong đó gồm có hai nói gọn là gồm có hai tức là tăng ni và nam nữ cư sĩ nhưng mà gồm có hai đó là cư sĩ và xuất gia thì cái Phật pháp mà Phật, cái, đường lối hành trì intensive um, very strictly most strictly dành cho người xuất gia thì coi như nó khác còn cái Phật pháp mà dành cho cái người cư sĩ đó, thì nó có vẻ nó cơi nới nó thông thoáng nó mềm mò mềm nó nhẹ hơn Đấy. và mình thấy hễ mình còn là người cư sĩ đó thì mình phải nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi cái đúng không ừ. thì có nghĩa là mình chỉ có sống cho đạo có mấy chục phần trăm các vị hỏi tôi mấy chục là mấy chục thì nó ok tùy có người thì hai chục ba chục bốn chục năm chục sáu chục bảy chục tuy à, nhưng mà đại khái có mấy chục phần trăm đạo và mấy chục phần trăm đời đó mình là một kiến trúc sư phật tử thì làm sao mà mình à, là bỏ được những kiến thức về cái ngành kiến trúc đó không? chị nói được mình là bác sĩ mình là dược sĩ mình đâu thể nào mà mình bỏ không có trao dồi không ôn tập mấy kiến thức về y về dược được không được cái đó không được cái lý báo được vì mình còn nhiều chuyện phải làm này một cái bậy nhất là mà là một ông bác sĩ một dược sĩ mà không có trao dồi thêm thứ nhất là mình không chạy kịp không có theo kịp ừ, với những cái bước tiến lớn về y dược trước mắt mỗi ngày y dược giới nó có thay đổi ngành y ngành dược mỗi ngày nó có những cái bước tiến ừ. mà mình bác sĩ mình phải đọc đọc liên tục đọc liên tục thậm chí chúng tôi cũng biết bên Mỹ nó có cái, cái lớp training cho các bác sĩ mỗi năm để họ tiếp cận với những kiến thức mới Đấy. mà cho dù mình là người phật tử đi nữa đó thì mình cũng phải có mặt trong cái lớp training đó mỗi năm cho nên là đó là nói về đời về đạo ấy. đúng là theo trong kinh ấy, thì sức gia tuổi trẻ thì hai phần ba thời gian là học một phần ba thời gian là hành siết gia tuổi trung niên thì nửa học nửa hành siết gia tuổi già thì hai thì coi như là ừ, là không phải là hai ba nữa, không phải là hai trên ba nữa là ba trên bốn là ba học ba hành mà, mà ba hành một học còn cái giây phút cận tử cuối đời đó là trăm phần trăm cho pháp pháp pháp hành cho thực tập thực tập chánh niệm ừ, thực tập thiền định Đấy. nói như vậy thì không hề có chỗ trống trong cái khoảng thời gian tu hành để mà trao dồi những kiến thức ngoại điển thế học thế trí biện thông của ngoài đời hơn nhưng mà đó nếu mà chỉ mất chút ít thời gian à, mà để biết thêm những cái mà nó bổ trợ chúng tôi không xài chữ hổ mà chúng ta xài xài chữ bổ bổ trợ cho kiến thức Phật học để có thể củng cố thêm cái, cái, cái biết của mình trong Phật học thì cũng nên cũng nên thí dụ như hồi nãy tôi có nhắc đến một cái môn học đó là hermeneutic à, là cái cái cái cái, cái, cái, cái ngành là thuyên thích học hay là văn bản học văn văn bản học ấy tức là mình tìm hiểu mình xem ví dụ như là cái, cái, cái ngữ nghĩa của từng chữ rồi cái style cái văn phong cái văn phong của một cái văn bản mình thấy cái tiếng Việt tiếng Anh vào thế kỷ thứ 18 19 nó khác với bây giờ như thế nào người ta chỉ cho mình thấy à, tiếng Anh mà cái thời mà mà trung cổ đó middle middle middle English cái kiểu thời ăn sắc sông nó khác cái tiếng Anh mà thời Shakespeare đó à, nó khác cái shakespeare nó khác với cái thời Bernard Shaw ờ, nó khác tiếng Anh mà thời Newton Isaac Newton nó khác tiếng Anh của cái thời ông Stephen Hawking khác cho nên không thể nào mà mình có một cái nhầm lẫn được có nghĩa là một cái tác phẩm được viết vào thế kỷ 20 mà người ta nói rằng đó là tác phẩm ờ, của ông ờ, Leonardo, Leonardo da Vinci không được ông gây cách mình cả 500 năm mà ông bên ý mà cái ngôn ngữ cái văn phong của ông ổng người ta bên Âu Mỹ người ta kỹ lắm người ta kỹ lắm người ta muốn viết một cái người ta muốn viết bình về một nhân vật rồi đó phải tìm hiểu về cái giáo cái, cái, cái, cái học vấn bối cảnh gia đình sinh trưởng của một người chứ không phải đơn giản là ờ, những cái ờ, dữ kiện ờ, mang tính lý lịch trích ngang của một người là đủ không mà muốn tìm hiểu về ông Jean Winsat về ông Frederick Nietzsche về ông Goethe của Đức không à, về ông Pythagore của Hy Lạp hay là ông Tagore của Ấn Độ thì muốn nói về tư tưởng của họ là người ta phải tìm hiểu cái cái cái bản quán gia đình xuất thân chỗ sinh trưởng à, trình độ học vấn và kể cả đời sống tình cảm rồi những thăng trầm trong đời sống của người đó rồi những tác phẩm lớn bé của người đó người ta phải nghiên cứu kỹ để người ta có thể xác minh minh định được cái bài viết đó cái tinh thần đó nó có đúng là của ổng hay không và thậm chí họ cho mình biết là cái đó có lẽ 80 phần trăm 90 phần trăm là nó phải được ông đó ông viết ra ông nói ra vào khoảng lứa tuổi nào sau hoặc là trước cái sự kiện nào trong cuộc đời của ông người ta phải kỹ lưỡng đến mức như vậy à, tiếng việt trong cái thời kỳ mà của nguyễn trãi đó à, nó khác với tiếng việt của thời của nguyễn du mà tiếng việt nguyễn bom tôi mới nói cái này không lâu tiếng việt của, của nguyễn du nó khác cái tiếng việt của cái thời mà gọi là tiền tự lực văn đoàn mà tiếng việt của thời tự lực văn đoàn ấy, nó khác với tiếng việt của thời sáng tạo mà tiếng việt của thời sáng tạo thì nó khác với tiếng việt của sài gòn sau 75 Đấy. mà tiếng việt của sài gòn sau 75 nó lại khác với tiếng việt của cái thời gọi là gọi là ngôn ngữ mạng bùng vỡ này bây giờ nó có lợi ngôn ngữ mạng kỳ lắm này kỳ lắm và cái ngôn ngữ mạng hôm nay nó cái làn gió đó nó đã thổi sang cái ngôn ngữ văn bản có nghĩa là những người viết lách nghiêm túc họ nói năng à, trên các diễn đàn online họ vẫn những người nghiêm túc nhất họ cũng vẫn ít nhiều à, bị lây nhiễm cái ngôn ngữ mạng dễ sợ như vậy cho nên về mặt văn bản học người ta cung cấp cho mình những cái cơ sở những nền tảng để mà mình có thể xác minh à, xem à, cô cái cái cuốn kinh đó cuốn sách đó công trình tác phẩm đó nó có đúng với cái thời điểm sáng tác mà người ta đã gán cho nó hay không này không phải cái gì mình thấy bắt đầu và như thị ngã văn như vậy tôi nghe nhất là một tại sát để thành giữ để chủ mình thấy lại là kinh mặt là không phải xem lại phải xem lại cái nội dung có đúng không nó có nhất quán nó có uh, trùng khớp nó có tương ứng với mấy cái kinh khác hay không cái đặc điểm cái đặc biệt của kinh điển Pali đó, là ba tạng không có chống trái mâu thuẫn lẫn nhau mặc dù thấy nội dung có vẻ làm gì khác vậy đó mà thấy tặng luôn nó giống tặng kinh tặng kinh thì khác tặng a thì đàm nhưng mà một người mà có đi vào nội dung của ba tạng thì sẽ thấy cái nội dung của tặng lực không có mâu thuẫn với tặng a thì đàm mà nội dung a thì đàm chỉ là bổ trợ cái tặng kinh và tặng kinh là một cách nói khác của tặng a di đà Đấy, chứ không có không có mâu thuẫn chống trái với nhau còn cái mà cái cái cái cái cái cái, gì mà nó ngộ ngộ là nó trở thành nó nốt ruồi nó trở thành ra là một cấp nó nó nó nó nó, trở thành là cái thừa thải liên, ừ, nó thừa thải liên, ừ, nó không có cái chỗ mà dung hợp kết nối một cách gọi là hợp lý này nhớ nha thì nãy giờ tôi chỉ nói một thứ thôi có nghĩa là đúng là nghiên cứu kinh điển nhưng mà có những kiến thức mà mình sẽ thấy nó có cần thiết ừ, cho cái chuyện mà nghiên cứu tìm hiểu Phật pháp thì cũng nên dành tí ti thời gian nhưng mà tới đó thôi ừ, mình cũng đọc chút đỉnh để mà mình không có thay thay vì mình giải trí bằng những cái mà nó không có lành mạnh thì thôi mình đọc những cái mà nó bổ trợ ít nhiều gián tiếp trực tiếp cho cái chuyện tu học hành trì và nhận thức của mình nha thì nó cũng nên nhưng mà nhớ ưu tiên cho cái gì nhớ nha nhớ nha uống rượu không có tốt đàn đúm không có tốt nhưng mà mình là một người đời thì ngoài cái giờ mà chăm sóc cha mẹ vợ con nhà cửa vườn tược thì lâu lâu mình xẹt ra anh em chòm sớm có một chút giao lưu nhẹ nhẹ cũng sao nhưng nhớ nhớ ưu tiên của mình một người đàn ông trụ cột trong gia đình là cái gì phải nhớ thì ngoài cái, khi mà anh nhớ được vậy rồi thì anh có thể lãng đảng ở ngoài xóm làng với bè bạn một tí chi không sợ hết ừ. chỉ sợ con cái thôi là anh đàn đấm ngoài phố nhiều quá sống làng nhiều quá mà anh quên mất mẹ già ở nhà quên mất bà xã quần săn ống cao ống thấp đám con nheo nhóc mũi giải thò lò ốm đói ở nhà chờ anh về chờ cơm tối bên ngọn đèn hiu ngắt trong cái căn nhà lá sụp sệ nhà dột cổ siêu đó cái đó tệ thiệt đó anh là đàn ông anh phải biết cái gì là ưu tiên người học Phật y chang như vậy anh có thể lãng đảng tiếp chi nhưng mà nhớ cái lãng đảng nó phải là cái lãng đảng có lợi và ưu tiên cho cái gì là số 1 đây cho nên cái câu đó cái câu số 1 phải nói rằng có lãng cái, cái, cái, cái, có lãng đảng thì cũng lãng đảng cho cái gì có lợi à, có lan man có lãng đảng thì cũng chỉ là cái gì có lợi cho cái ưu tiên của mình và cái đặc biệt nhất là phải biết cái ưu tiên của mình là gì Đúng không rồi cái thứ hai ta rút được rút rút ra được bài học gì từ nội dung sinh sapa nó cũng vẫn là câu số 1 nhưng mà nó tô đậm thôi đời sống cái bài cái cái cái câu số 2 này nè tôi biết tôi biết trong 100 triệu người Việt Nam trong nước và non 5 triệu người Việt Nam hải ngoại nếu mà đọc được cái câu này đọc bài kinh à, Sisaba rồi đọc câu hỏi này thì sẽ có rất là có hàng ngàn câu trả lời khác nhau cho nên ở đây tôi nhấn mạnh tôi chỉ trả lời một phần nào dựa vào kinh điển phần này cũng là ý tưởng ý kiến chủ quan của tôi thôi nha chứ đừng mà cả đám bu lại chống không mà chửi thì oan lắm à. ta rút ra được bài học gì từ nội dung kinh Sisaba thì ở đây tôi lại muốn bắt đầu như thế này đời sống nó là cho và nhận uhm, cho và nhận cái giá trị của một người nó không phải nằm ở chỗ anh nhận được cái gì không nó còn có cái nữa là anh cho cái gì anh cho ra được cái gì không chứ phải nhận không nhận không là mới một phần con người anh thôi anh đã nhận cái gì và những cái đó nó làm nên cái con người anh đó làm nên cái giá trị nhân thân của anh đó, đó là một một một phần nhưng mà cái phần còn lại đó là anh có khả năng trao ra cái gì và nếu đời sống là cho và nhận thì cái nhận cẩn thận tí khi nhận phải cẩn thận tí để cái mình có đó có toàn là cái đàng hoàng không à. đấy khi nhận á là phải nhận cẩn thận tí không để cái mình có được là toàn là cái đàng hoàng không và khi mình có cái đàng hoàng ấy thì anh mới có khả năng trao ra cái đàng hoàng đúng chưa đấy anh mới có khả năng trao ra cái đàng hoàng còn anh này nếu mà anh không có khả năng nhận cái đàng hoàng thì làm gì anh vì cái anh có không hẳn là đàng hoàng mà nếu anh không có cái đàng hoàng thì anh lấy cái kỹ gì mà anh trao ra đúng chưa anh nhận bừa bãi thì anh sẽ trao ra bừa bãi anh nhận ờ, cả vàng lẫn rác thì cái anh trao ra thì có cả rác lẫn bạc đúng không đấy cho nên anh phải cẩn thận chỉ nhận vàng 18 carat trở lên với 14 pha đồng hơi bị nhiều đấy. nhận vàng đấy. rác không lấy đấy. và do, do đó cái thứ mà anh trao ra toàn là 18 trở lên 18 24 không mà lâu lâu khẩu trang nó có hộp lấp lắm ha 8 ly 10 ly một cara hai cara không thì anh kêu tôi tới là tôi nhặt liền Đấy. thì cái kinh c ba nói cái gì kinh c ba nói rằng ở trong đời sống mình nó có muôn ngàn thứ để chúng ta trao ra mà nhận Đức Thế Tôn này có nhiều lắm cái riêng cái biết của ngài thôi chứ đừng có nói cái đạo hạnh của ngài không không cần nói không cần có nói rớ với cái đó người nói cái biết của ngài thôi thì nó là cả một khu rừng ấy mà cái cái giáo lý giải thoát mà ngài trao ra cho chúng sinh ngài chỉ trao ra có một tí thôi, có một một nắm nắm một nắm nắm tay thôi tại sao vậy vì ngài là người coi như ngài tổ sư trong cái chuyện cho và nhận ngài thì không cần nhận từ ai rồi đó nhưng mà ngài chỉ còn cho thôi Đấy. ngài tổ sư trong cái chuyện cho và nhận ngài hiểu rõ lắm hiểu rõ lắm rồi ngài chỉ trao ra cái gì mà ngon lành mà tại sao ngài làm được chuyện đó bởi vì cái biết của ngài có hết đó. thì ngày với lựa ra cái gì mà nó tinh túy tinh túy là cái gì ta là cái cốt lõi mà nhắm đến cái, cái, cái cứu cánh cái lý tưởng ừ, chấm dứt đau khổ cho chúng sinh các con biết chỉ cho nhiều bây giờ thằng tèo nó đứng ở điểm ba a thằng tí ở điểm b à, thằng kia thằng thằng, à, ất thằng giáp ờ, thằng trương tam lý tứ mỗi thằng đứng góc ở trong khu rừng đó thì ngày tùy vào cái góc độ của mỗi đứa mà ngày chỉ cho một con đường chỉ cho một con đường để mà đi ừ. Đấy, thì thằng tèo nó hợp với con đường nào nó đi theo con đường đó thằng tèo thì nó phải băng qua một cái con thác thằng tí nó phải băng qua một con suối à, thằng à, trương tam lý tứ thằng ất thằng giáp thì mỗi đứa nó, nó, nó, nó có một con đường riêng và nghe thấy ừ. được à, là đứa nào nó hợp với con đường nào nó chỉ con đường đó mà tổng cộng là nó có tám muôn bốn ngàn con đường và mình nghe thấy nó nhiều thiệt nhưng mà toàn bộ cái con đường toàn bộ cái, cái giáo lý này để lại chỉ là cái con đường ra rừng và các con chỉ cần ra rừng từ cái điểm xuất phát của mình các con không có nhất thiết phải biết hết cả khu rừng như là ta trừ phi trừ phi có ai đó đang có mặt trong khu rừng này cũng muốn biết hết mọi thứ như ta để mà trước là tự cứu mình sau đó cứu đứa khác mà cái người như vậy cực hiếp hiểm lắm có thầy dạy cho tu còn tu không nổi thì nói gì mà tự mình tìm ra cái đường giải thoát cho nên cái vụ này miễn bạn và đây cũng là lý do đây đây cũng là cái lý do mà chúng ta thấy trong kinh điển nguyên tỷ cơ hồ không có nhắc gì đến cái Phật đạo lý tưởng Bồ Tát là vì sao Phật thấy rõ quá Phật thấy rõ quá cái đứa mà nó thấy đời này là khổ để mà hướng đến giải thoát đó là đã cực hiếm rồi cực hiếm rồi thì thì trong cái đám mà hiếm đó đa phần là phải dựa vào minh sư thiện hữu để mà đi đấy đa phần đa phần đây là 99,9 phần trăm là phải tìm người để mà dựa mà Bị con đứa thì mắt yếu con đứa thì chân nó yếu không à, đứa thì tai yếu con đứa thì bị dị tật bị uh, suy dinh dưỡng tùm lum hết cho nên nó phải dựa người này nó phải nhờ người này khiêng nhờ kia người kia dắt tay người nọ đẩy xe lăn tùm lum hết ừ. Ừ cái người mà tự minh đó, mà tìm ra con đường để mà đi rồi giúp cho người khác cực hiếm và tôi nói cái này có nhiều vị trong room này nhảy dựng lên như tôi vẫn nói toàn bộ cái con đường mà thành Phật ấy, nó nằm gọn ở trong cái ba bảy bộ đề Phật nó không có, không có nằm bên ngoài và nói theo theo đông A Thì làm ấy thì cái đời sống tâm lý chúng sanh nó có hai trường hợp một là tâm lành hay là tâm tâm tâm xấu tâm lành đó là 13 cộng với 10 với 25 tâm 13 tâm sở trung tính à, à, cộng với 25 tâm sở tích cực còn cái tâm xấu là 13 tâm sở trung tính cộng với 14 tâm sở tiêu cực chỉ vậy thôi và trong cái cái, cái cộng thức hai đấy cộng thức 10 13 cộng 14 này nè nói gọn là nó tạo ra bất thiện nhưng mà nói rộng là tất cả tội ác bị bạ lầm lỗi gì trên đời này đều từ cái này ra hết từ ngũ nghịch đại tội gì đó là nó từ đến 10, 13 cộng 14 hết và cái 10 10 10 10 10 10 còn cái tâm lành á cái, cái có công thức rất là đơn giản là 13 13 cái tâm sở trung tính cộng 25 tâm sở ờ, tích tích cực thì nghe nó đơn giản như vậy nhưng 38 cái này là nó là nền hết tức là nó nền tảng cho 10 cái 35 mặt mà nó cũng là nền tảng cho 37 bộ địa phần và cái nội dung của 37 bộ địa phần cũng chính là 13 cộng 25 mà nội dung của 10 la mật hay là lục độ của bác truyền thì cũng là 10 cộng với 25 nó 13 cộng 25 chỉ bao nhiêu đó thôi nhưng mà nó phần này thấy cái người mà biết đời là khổ và dốc lòng để mà giải thoát là hiếm mà trong cái số hiếm đó đa phần là phải dựa về dẫm dọng minh sư thiện hữu có thầy có bạn đấy cho nên là ngày ngày biết rất rõ ngài không cần phải kêu gọi bồ tát đạo cái người nào tự họ có bản lãnh thì họ cũng chỉ nghe chừng đó thôi cũng chỉ nghe cái ba bảy bồ đề phần và họ phát bồ đề tâm nguyện trở thành một người giống y chang như cái bậc đạo sư đang ngồi trước mặt mình vậy đó còn cái người nào nhát hơn tí thì trở thành những những nhân vật lớn thôi ví dụ trở thành ngày xá lợi phất ngày một kiền liên để nhất trí tuệ để nhất thần thông ờ, ngày a nan ngày ca diếp để nhất đa văn để nhất đồ đài gì đó còn những cái vị nào mà nhát dữ dội nữa nó muốn đi cho lẹ đi cho gấp thì khỏi có cái, cái biệt hạnh nào hết không cần để nhất để nghĩ gì để mà mình chép chép chép chỉ muốn cho nó xong cái việc não là trẫm đi luôn một đi không về để nhớ cái đó ừ. cho nên không nghe không có cần cũng giống như ừ, như trong không trên thế giới không có cái trường đại học nào mà dạy cho người ta là lấy cái giải Nobel không có cái trường nào mà dạy cho người ta làm tỷ phú như Stephen Jobs hay là Bill Gates hay là, hay là ông Warren Buffett không có không có trường nào hết có một điều cái căn cơ của anh mà ngon lành thì anh cũng xuất thân từ cái Colombia, Yale rồi Đức là là là Washington là Rice y như người ta vậy Oxford hay là Sorbonne hay là Cambridge y như người ta nhưng mà từ cái trường nó ra đó bao nhiêu đứa nó ra nó làm luật sư làm bác sĩ mà bác sĩ là sao bác sĩ là cái phòng tập nhỏ nhỏ ở cái làng quê nào đó hoặc bác sĩ trong một bệnh viện nào đó hoặc là nó về nó làm giáo sư bác sĩ nó đi dạy cho mấy bác sĩ khác ví dụ như vậy hoặc là, là hoặc là nó ra nó làm dược sĩ này. nó bán một cái phật mai si nào nhỏ nhỏ ở cái làng quê của nó rồi sạch nhưng mà có những người nó ra xong nó trở thành những nhà bác học những học giả những nhà nghiên cứu cống hiến những công trình nghiên cứu và phải nói là nghiêng trời có những đóng góp mà tác động ảnh hưởng lên toàn cầu lên khắp cả nhân loại đó là căn cơ môi trường có một đó thôi nhưng mà tùy vào cái khả năng của anh mà anh nhận được bao nhiêu và anh ờ, xúc tiến được bao nhiêu và cuối cùng cái đích đến là là cái gì nha chứ không có đặc biệt kỹ gì hết cũng ở trong cái xã cái ngôi làng đó thôi mà có đứa lớn lên thành cướp có đứa lớn lên thành bà ông giáo làng có đứa lớn lên thành ờ, một cái bà nội trợ có đứa lớn lên thành ờ, ông giáo trên tỉnh có đứa thì nó lên tót lên trung ương nó, nó làm đồng chí quỹ viên trung ương đảng thấy chưa này cho nên là cũng cái nền đó thôi cũng cái nền đó thôi quý vị nghe cho nên trong cái khu rừng đó trong cái khu rừng đó biết cái tôi mà thấy ai mà muốn giống như ngài miễn bạc nó cũng theo cái cái, cái, nó nhìn cái hạnh của ngài nó là bị trang rồi đó có lúc ta sẽ thành người giống bị trang ngài còn đa phần ngài thấy ai mà cần đến thầy bạn cần đến nắm tay nắm chân gì đó thì ngài thò tay ngài chỉ nhưng mà ngài chỉ chỉ thôi chứ chư Phật không có cổng không có ẩm không có bồng không có đẩy xe lăn cho ai hết cái chuyện đó không có không có nha đó không có không có ẩm bồng đẩy xe lăn nào là không có mà chỉ có chỉ thôi à, bởi vì sao là vì anh phải có khả năng đi chứ còn cái con đường vật lý đó, thì còn có thể có sự hỗ trợ nhưng mà con đường tâm linh là chịu thua vì sao vì tàu có nói một câu chém đầu nghìn viên dũng tướng ngoài trận dễ hơn là thay đổi cái đầu của một thằng ngu mình nghe thấy ghê thì mình thấy một bên đó, là một ngàn viên dũng tướng kiểu như là trương vi ờ, quang vũ ờ, triệu tử long ờ, hoàng trung ngụy diên một ngàn ông như vậy một ngàn ông trong đó có cả Napoleon rồi có cả Hannibal rồi có cả Alexander Great rồi tùm lum hết mà tại sao mà dạ, một, một, một bên là chỉ có một thằng ngu mà nó căng cả là một ngàn viên dũng tướng mà đó tôi đọc đó tôi sốc lắm mà tôi già tôi thấm đúng một ngàn viên dũng tướng thứ dữ thiệt đó à, ờ, dũng tướng đông tay chim cổ gom hết lại thì thấy ghê thiệt đó nhưng mà nó nói gì thì nói chém đầu một ngàn tên khó thiệt đó. nhưng mà nó có ít ra nó có cách một là mình mua chuột bằng tiền bạc ly gián nội bộ áp dụng mỹ nhân kế nó nhiều lắm không? nhạc phi mà bị tần tối quất một phát là, là, là, là súng sinh mà dễ cả dễ lắm dễ dễ có cách ly gián nội bộ mua chuột tiền bạc áp dụng mỹ nhân kế còn không nữa nó bí quá sách trai bông quân tử liền đùng chết hết ví dụ như vậy mặc dù nghe nó hơi quá nhưng mà ít ra nó cũng là cách không lấy bơm liền là chết hết nhưng mà cái sửa cái suy nghĩ của một thằng khôn hay thằng ngu đó thì vô phương sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng mà cái ngu đó đời đời bất diệt cái gì ở trong pháp hành cũng có thể vô thường nhưng mà cái ngu của thằng cái ngu của thằng ngu là chỉ có trời cứu đấy khó lắm khó lắm đấy cho nên là chư Phật chỉ có thể chỉ đường cho cái người nào mà họ có điều kiện để họ đi này họ có một cái gọi là có một cái tâm thái tâm thế mà nó tương ứng với lời dạy của ngài với cái lý tưởng mà ngài đề nghị gợi ý khơi mở khai thị này chứ còn mà bản thân nó mà nó đã không chịu đi rồi thì ba đời mười phương chư Phật khó ta Phật trí vô biên Phật lực vô cùng Phật tâm vô lượng không độ được cái thằng vô duyên nhớ nha nhớ cái đó phật trí vô biên phật lực vô cùng phật tâm vô lượng không độ được thành vô gì dầu tất cả những phật ba đời mười phương đều bỏ lại chư phật ừ, khả kính đến giường ấy mà còn bỏ lại cho nên chép đầu ngàn viên võng tướng không có khó bằng cái chuyện thay đổi cái ngu của một thằng ngu thay đổi cái suy nghĩ của thằng ngu là gì phải chết bây giờ cả thế giới 7 tỷ người mà có quỳ lại nó nó cũng không có sửa được bây giờ có bỏ vô luôn cái cái cái cái cái cái, cái chảo mà chiên nó cũng không được bỏ vô cái cối quết quết chả nó cũng không có có, có, có đổi được thà chết chết trong cái đầu của thằng ngu bây giờ quỳ lại nó hôn chân liếm gót nó thì nó vẫn tiếp tục làm ông vua ngu chứ không thể nào mà nó khác thì được hết nhớ nha cho nên cái bài học kinh ba nó cho mình cái bài học như vậy đó Đấy. rồi tiếp theo đó là người tu học là người nhặt lá nhưng mà biết lá nào để nhặt khi mà nắm lá trong tay đức phật không hề ít Đấy. thì cái này cũng y chang như mấy bạn mấy câu trước thì thôi nó ừ, khác gì hết y chang vậy thôi Đấy. nắm lá trong tay tôi gợi ý thôi nha tôi có đôi lúc tôi cũng thích cái cách nói của thiền tông nó gọn gọn thôi hãy nó đủ duyên thì nó hiểu còn nó không đủ duyên thì kia nó đi chết thì uống thuốc nó chuyển kiếp chứ còn mà mà cứ đứa nào mà cũng bồng ẩm hung hít rồi cho nó uống sữa bình nó bị tiểu đường chứ uống sữa bình cũng chết nó nó dư cholesterol mà uống sữa cũng chết cho nên tùy duyên thì cho nó nghĩ thôi nấm lá mà ngày để lại cũng ít kinh nói là một nắm nhưng mà quý vị nhìn cái, cái tủ đại tạng quý vị thấy vải cả mình như vậy không quá nhiều Đấy. mà tôi đã nói một ngàn lần đó là muốn tiếp cận kinh điển là phải không thể bỏ qua cái khía cạnh ngôn ngữ tôi xin nhắc lại một lần nữa tôi ai tôi cũng thương cũng quý nếu mà người nói tu học tôi quý lắm thương lắm nhưng mà phải nói thiệt phải nói câu nó hơi phân biệt kỳ thị chút lớn tuổi mà đi đến Phật pháp là tôi giàu rồi à, lớn tuổi mà tôi thấy giàu rồi xanh lè ho hen mà tới học tôi đã dội rồi bây giờ họ không có thời gian để họ tiếp họ đi sâu đi xa được rồi trẻ đẹp mà mở miệng ra mà thấy cái mà nó nhắm tới không phải là cốt lõi Phật pháp mà nó nhắm tới ba cái râu ria gì đó là cũng dội rồi Đại khái trẻ mà ngu là dội trẻ mà cạn là mình dội người sâu mày người sâu sắc mà già bệnh cũng giỏi hơn ngán lắm ngán lắm bởi vì cái nấm lá trong tay đức phật đó, hơi nhiều mà đôi khi mình trẻ mình khỏe mà mình ngu quá thì coi như thua mình thông minh sâu sắc mà mình già quá mình bệnh quá cũng khó bởi vì các vị hỏi tôi ừ, hỏi tôi tôi phải nói thiệt ai tôi cũng thương ai tôi cũng quý hết nhưng mà muốn học Phật muốn mà đi sâu đi xa trong Phật pháp thì cái cái cứu cánh của cái không cứu cánh mình là là là, là chứng đạo và dưới cái cái cứu cánh đó là hành đạo mà dưới cái hành đó là học đạo mà đã nó học đạo đó, thì anh bắt buộc phải đọc được kinh Phật bằng tiếng Pali còn không nữa thì anh cũng phải được học kinh Phật anh không đọc được thì anh cũng phải học được từ cái nguồn nào mà gần với Bali nhất gần với tiếng Pali nhất à, và anh phải tiếp cận kinh điển chánh tạng từ cái nguồn mà nào mà nó gần với chú giải nhất chứ còn mà kinh tạng mà thông qua cái não trạng của người thời nay không một cái anh mà mê thơ ca văn chương mà anh giảng kinh tạng theo cái ý của anh không dựa vào ở trong cái sớ giải là chết một anh mà mê toán lý hóa mà anh giảng kinh Phật là chết cái anh mà anh mê chính trị kinh tế xã hội mà anh giảng là kinh Phật theo cái ý của anh là chết coi như học xong là mình đi theo ảnh luôn đây nó kẹt như vậy đây, mà đóng cái đạo Phật là đạo giải thoát mình chỉ đi theo cái hướng dẫn nào mà nó trang chứa nó chuyên chở cái nội dung giải thoát buông bỏ chứ còn đi theo mấy cái cha mà văn nghệ mấy cha mà khoa học mấy cha mà triết học mấy cha mà tín ngưỡng khối hương cũng không được không được không được mấy cái đó mới xài được à. cho nên là ở đây đó là cái chuyện đầu tiên là anh phải có cái ngôn ngữ một là anh đọc được hai là anh phải tiếp cận cái nguồn nào gần nhất đừng hiểu lầm tôi nói cái này có ý dụ thị tuyên truyền không đâu, các vị cũng có cái đầu mà các vị ăn cơm uống nước tôi sạch chứ đâu có phải ăn cái đồ tào lao đâu mà hiểu sai đúng không Đấy. cái chuyện đầu tiên thứ hai là tôi nói cái này rất là cực đoan rất là chủ quan nhưng mà tôi không thể không nói đó là tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này các vị nào trong facebook tôi thấy nhiều vị lắm chơi thân với chữ tăng miếng điện rất là nhiều bị say lo không thì tôi xin nói câu này muốn học kinh phật muốn tu tứ niệm xứ muốn tìm hiểu kinh tạng còn lực tạng tốt nhất bởi lực tạng của bên tăng ni mình mình miễn mình là thứ tóc tai lâm tai quần có ống tai có ờ, ờ, ờ, áo có tai quần có ống thì mình không có cần không mình cần mình cần mình không có cần mà đụng đến lặng lực cái đâu có tăng ni mình là cư sĩ không? thì đó mình chỉ còn có hai tạng tạng a tỳ đàm và cái tạng kinh không có tạng kinh thì mù mịt không biết đường đâu tu tôi phải nói thẳng luôn không có tạng kinh là không biết cái gì mà tu nhưng mà không có tạng a tỳ đàm thì mình không có mở được cái kho tàng tạng kinh hiểu tạng kinh mà hiểu theo cái kiểu mà dùng cái kiến thức ngôn ngữ của mình thì người Việt dùng kiến thức Hán Việt còn người Anh Mỹ thì dùng kiến thức tiếng Anh tiếng Mỹ của mình tiếng Đức tiếng Nhật của mình để mà đọc kinh Phật là chết không được kinh Phật có chú giải có sớ giải đàng hoàng có commentary như hồi nãy tôi nói chỉ là mấy ông triết gia mấy nhà tư tưởng như Krishnamurti hay là là ông Jean Quân Sạc là ông Kierkegaard của Đan Mạch là ông, ông Nix ông Schopenhauer của Đức Đấy. chỉ vậy thôi Đấy mà người ta còn phải tìm hiểu nào là bối cảnh sinh trưởng rồi gì trình độ văn hóa rồi đời sống tình cảm đời sống gia đình những dữ kiện sự kiện trong cuộc đời của ổng tùm lum mình mới có thể là hiểu được chính xác cái, cái tư tưởng của người ta nói gì là kinh phật quý vị không cái vị cái mình nói tôi nói nhẹ thôi bình hơi bùi dáng không phải dễ một là phải có một phần não trạng giống bùi dáng thứ hai đã từng gặp bùi gián thứ ba đọc thật là kỹ bùi gián và đặc biệt là cuộc đời hành trạng của ông bùi gián chứ còn mà anh, anh lấy kiến thức tiếng việt của anh của thằng cấp 3 ờ, tú tài toàn tú tài bán mà anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, chưa biết gì đời tư chưa tiếp xúc bùi gián chưa đọc kỹ về bùi gián mà anh đọc về ba bài thơ của bùi gián mạnh bình bùi gián thì anh đi chết đi nha anh đi chết đi nha. đừng có nói là đó là ông, ông, ông khùng rồi dễ hiểu ông uyên bác cực kỳ bác ngát một biển văn chương trùng trùng một trời chữ nghĩa nói theo nhà nhà văn mai thảo những xác xét là bùi giác như vậy đó có dễ đâu theo tôi bùi giác là một trong gọi là khoảng một chục cái, cái ốc bộ bộ ốc mà uyên bác thông tuệ bậc nhất của việt nam trong cái nhận xét của tôi ông ừ, trong ông là một trong khoảng một chục cái bộ ốc mà thông tuệ uyên bác bậc nhất hàng đầu của việt nam về tất cả các lĩnh vực bùi giác trong đó có cả thầy tuệ sĩ trong đó có hòa thượng minh châu có nhiều người hiểu lầm hòa thượng minh châu tưởng hòa thượng minh châu là chuyên gia ờ, dịch kinh phật chỉ vậy thôi sai sai sẽ bét kinh dị lắm hòa thượng minh châu là cái cái sở học cái sở tri của hòa thượng kinh dị lắm, chứ không phải là không phải là là lơ mơ cái chuyện mình cứ coi hòa thượng là người nhà chuyên gia dịch kinh tạng ờ, hiểu vậy nghèo lắm hiểu hiểu vậy là xúc phạm là bán bộ là trà đạp này thì á, là, là, là, là, là, là kinh Phật thì phải tiếp xúc với kinh Phật qua cái ngôn ngữ Pali phải biết cái A Tỳ Đàm thì mới có thể nói đến cái lý thuyết của kinh Phật à. và hỏi hai cái này muốn khả năng đọc hiểu được tiếng Pali và khả năng mà có được căn bản A Tỳ Đàm thì tôi e rằng không có nhiều thời gian cho nên để giải quyết thích câu hỏi này thì tôi đành phải nói một cái cách nói rất là chủ quan tôi nhấn mạnh nha chủ quan đa phần mà con đang có chịu đâu nhưng mà tôi thấy phải nói bây giờ bây giờ nói qua một cái cách nói hơi khách quan chút này à, đó là chủ quan trước bây giờ qua nói khách trước qua qua nói, qua nói khách sao? bây giờ nói cách nói khách quan này cái nắm lá nó nhiều quá mình học cái gì thôi thì tự xét cái thể trạng cái não trạng của mình yếu người đừng đi gió đừng ra nắng mình coi coi cái gì mà nó thiết thân nó gần gũi nó là thật sự là nhu cầu của mình ấy thì mình đặc biệt ưu tiên cho cái đó đó đó là cách nói khách quan nhất nhưng mà cách nói này tại sao tôi để nó hàng thứ hai bởi vì thứ nhất nó chung chung thứ hai nữa nó không có mang tính định hướng nó không mang tính định hướng cũng được nó phải có tính định hướng dầu học đời học đạo chúng ta bắt buộc phải nói cái gì viết cái gì kể cả một bức tranh một pho tượng điêu khắc thì cũng phải có cái tính định hướng à, tính định hướng thì nó mới có giá trị Ờ, chứ còn ừ, anh hứng hứng là anh làm cái tượng ờ, ông già cô gái thằng bé con heo con bò gì đó mà không có ý tưởng gửi gắm không có một thông điệp đó làm được mà đã nói thông điệp có định hướng cho nên ừ, có nhiều cách trả lời câu hỏi này nhưng mà tôi chọn cái cách trả lời chủ quan trước rồi khách quan sau ừ, khách quan này có nghĩa là coi cái gì mà nó nó mình xét thấy nó gần gũi nó cần thiết cho mình mình chú chú cái đó thôi ví dụ như ờ, mình thấy cái tuổi của mình bây giờ đó là chỉ có tu tứ niệm xứ thôi sống chánh niệm thôi thì mình đọc thiệt là kỹ tất cả cái bài kinh nào mà mình thấy có cái chữ ta thấy có cái tựa đề là kinh tứ niệm xứ thí dụ như tứ niệm xứ của trường bộ kinh tứ niệm xứ của trung bộ không rồi kiếm cho bằng được ờ, cái, cái, cái, cái những cái sách mà chú thích chú giải thiếm giải à, về mấy cái, cái, cái, cái mấy bài kinh đó đọc cho kỹ rồi xong mình có đi tìm hiểu kiếm thêm tăng ni phật tử cái người nào mình tin á à, mình tin là họ có thể giúp mình, mình trao đổi học hỏi thêm với họ đào sâu cái bài kinh tứ niệm xứ nhớ nha đào sâu cái niệm xứ hoặc là mình bối rối mình phân vân mình hoang mang về cái cái, cái là lý duyên khởi mà hai duyên sinh đấy thì mình hoang mang mình nghe nói đó là nguồn đó là cái câu trả lời về nguồn gốc vũ trụ mà thì thôi bây giờ mình dành bây giờ mình đào sâu mở rộng qua kinh điển không chẳng hạn như bài kinh đại duyên của trường bộ không? xong rồi mình đọc chú giải bằng tiếng anh tiếng nhật gì nóng bếp xong để kiếm thầy bà tăng ni cư sĩ mình học thêm mình cứ xoáy vào từng đề tài một những đề tài là mình thấy mình thiết tha nhất hoặc là cần thiết nhất hai chữ thiết tha nhất hứng thú nhất hoặc là mình thấy cần thiết nhất mình đánh từng trận một như vậy đánh từng trận đánh du kích đánh du kích từng trận từng trận một chứ còn nó bao la quá bao la quá không thì cái câu trả lời thứ hai này nó nó nó hơi khách quan đó khách quan và nó nhưng mà nó chung chung lắm nhưng mà uh, ờ, tạm tôi tôi tạm cho đó là hai câu trả lời tôi tạm cho là có thể tham khảo được chứ tôi không nói là tin được nha có tôi không nói tin được tôi nói là tham khảo được ok hết giờ rồi chúc bà con một ngày vui tuần sau mới học bài kinh mới dạ chúng con tri ân sư dạ hẹn gặp dạ lại tuần sau dạ, dạ rồi dạ à, thế là xong một bài à, à, giảng của sư nữa à, sư đã trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị à, mà nhưng cũng thấy là câu hỏi của sư trả lời là à, giải đáp được những cái thắc mắc vừa qua có những à, phật tử cũng bàn cãi với nhân về những câu hỏi đó nhưng mà bây giờ thầy chính sư đã trả lời cho quý vị là quý vị thỏa mãn rồi ha dạ nhân và anh kiên và vui à, cùng ban tổ chức xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hẹn quý vị trong à, bài giảng của sư vào tuần sau dạ xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị dạ chào nhân chào anh kiên nha chào vui à, chào mọi người dạ. Vâng, chào anh chào cả nhà